khoảng cách xa nhất không phải chia tay khoảnh khắc đau nhất không phải buông tay mà khi bên cạnh nhau em như vô hình với anh vậy chỉ mất hai giây nói lời yêu ai lại mất cả đời chữa lành vết thương làm sao để quên đi người đã khiến hết không phải chia tay khoảnh khắc đau nhất không phải buông tay mà khi bên cạnh nhau em như vô hình với anh vậy chỉ mất hai giây nói lời yêu ai lại mất cả đời chưa lành vết thương lòng dám nắp ta tới con tim thật thà lòng ngực chợt đau nhói vì những lời nói xa thương vì yêu nên ta mãi không nương trước được khoảng cách xa nhất không phải chia tay khoảnh khắc đau nhất không phải buông tay mà khi bên cạnh nhau em nhớ vô hình với anh vậy chỉ mất hai giây nói lời yêu anh lại mất cả đời chữa lành vết thương đau nhất không phải buông tay mà khi bên cạnh nhau em như vô hình với anh chỉ mất hai giây nói lời yêu anh lại mất cả đời chưa lành với Bye.